Xin chào tất cả anh em Ở cái video này ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái à, bộ đồ chơi mà cho anh em đi à, chơi tài xỉu hay anh em làm cái anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi nào hay đấu trường C1 hay đấu trường lớn thì anh em sử dụng cái à, bộ hột tài xỉu này anh em có 7 đến 80 phần trăm cái tỷ lệ mà anh em có thể là điều khiển được cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em nhé đấy thì cái bộ hột tài xỉu này ở bên tôi mới cho ra mắt anh em đấy. và cái video này cũng chỉ là video thứ hai hoặc là thứ ba thôi đấy, tôi cũng không nhớ rõ lắm thì cái ờ, bộ hột tài xỉu này tôi ờ, đặt tên cho nó là cái bộ hột tài xỉu hay nhé đấy thì cái bộ hột tài xỉu này nó có hay hay là không thì là anh em xem hết cái video hoặc là anh em có thể đến cơ sở anh em trải nghiệm cái bộ hột tài xỉu hay này thì anh em sẽ biết được cái bộ hồ tài xỉu này nó hay như thế nào đấy, thì trên video thì tôi chỉ biết nói như vậy thôi đấy, còn như thế nào thực tế thì anh em cứ đến cơ sở anh em test cái bộ hồ tài xỉu hay này đấy, để cho anh em cảm nhận được đấy, thì cái cái cái bộ hột tài xỉu này nó thứ nhất là nó không tan đấy thì có rất là nhiều anh em vẫn còn hỏi tôi là không tan như là như thế nào đấy thì cũng tiện video này tôi cũng nói luôn với anh em và để cho anh em nào mà vẫn chưa biết về cái tăng tích khi mà anh em đến sân chơi thì là anh em sẽ hiểu rõ hơn Đấy, khi mà anh em đến sân chơi này thứ nhất là anh em phải thử cái đồ chơi của anh em xem là có tăng tích hay không Đấy, tăng tích là như nào thì tăng tích anh em đến sân chơi anh em thử thứ nhất là thử nam châm Đó, thử nam châm không có gì đúng không đây đây thử nam châm đây như thế này gọi là có tang nhá Đấy, như thế này gọi là có tang còn bộ hột không dính thì là không có tang đó anh em nào vẫn chưa hiểu thì là anh em sẽ phải phân biệt những cái đấy nhá bây giờ anh em hỏi tôi cái câu trả lời tôi khó quá khó trả lời quá đây soi cho anh em đấy, soi cho anh em soi trên hột một đi đó trong led đúng không anh em đây. đó thì à, anh em đến sân chơi anh em thử dọi đèn làm châm Đấy, và cuối cùng nó chính là nước muối nhé cái nước muối đây tôi à, chuẩn bị sẵn cho anh em à, hẳn cái <laughs> ô to này luôn đây. đó nước muối nổi nhé nước muối rồi đó chính là cái thử tăng tích của những cái bộ đồ chơi mà anh em mang đến sân chơi anh em uh, chơi thì à, phải thử tăng tích như vậy Đấy, anh em đi lắc thì à, bắt buộc anh em phải phải phải phải à, thử tăng tích như này Đấy, nếu mà không thử thì anh em sẽ không chơi được có rất là nhiều vấn đề xảy ra Đó, ok bây giờ tôi đã test xong cái ờ, phần tăng tích khi mà bước vào sân chơi anh em đều phải thử đều phải làm cái này hết đó thì cái bộ tài xỉu hai này tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em Đấy, giới thiệu qua cho anh em tại vì là đây là cũng mới ra video nên là tôi cũng giới thiệu qua về cái cách chơi và cái và cái ờ, cái bộ hột này nó đi như thế nào cái bộ hột tài xỉu ờ, hai này nó có thể lật được hết những cái thế thế hột tài xỉu khó Đấy, nó lật được hết những thế hột thế hột tài xỉu khó ví dụ như cái thế hột 556 đấy anh em chỉ cần uh, lắc bình thường thôi đấy là nó cũng đã vượt qua cho anh em 7 đến 80 phần trăm rồi nhé 7 đến 80 phần trăm rồi đó đúng không em đấy, kể cả cái thế 235 này luôn nhá thế 235 này là cái thế mà anh em đi lắc cái cũng rất là ghê đấy, thì cái thế hai ba năm này anh em phải giữ được xỉu nhưng với cái cái bộ hột tài xỉu hai này nó đã vượt qua được những cái thế hột tài xỉu khó đấy, thì thế thế hai ba năm này nó cũng là được gọi là thế hột tài xỉu khó thì à, anh em chỉ cần lắc cái cách lắc mà anh em sử dụng à, sở hữu cái bộ hột tài tài xỉu hai này thì tôi sẽ hướng dẫn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé đó như này thôi là anh em đã có 70 phần trăm nó về xỉu trên này nhá đó 70 phần trăm về xỉu thế này thì tất nhiên rồi nó vẫn có cái tỷ lệ phản đấy nhưng mà những cái chén phản thì anh em không thể né được đấy, tiếp tục cho anh em ví dụ cho anh em một thế nữa đó là thế 124 đấy bốn này thì anh em lắc cũng rất là khó để anh em có thể giữ xỉu nhá thì với cái bộ hột này anh em chỉ cần như là chỉ cần lắc nhẹ nhàng như vậy thôi là nó vẫn sẽ giữ xỉu cho anh em nhé ba đúng không anh em đấy thì uh, kết hợp với cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu ờ, hai này nữa thì là anh em sẽ có một cái cách đánh tài xỉu mà nó thật sự là nó hiệu quả cho anh em khi anh em đi làm cái nhá Đấy, bây giờ tôi sẽ vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em với cái bộ hột tài xỉu hai này để, để cho nó nâng cao tầm quan trọng của cái bộ hột tài xỉu hai này lên nhé Đấy, thì bây giờ test cho anh em đang xỉu giữ xỉu luôn này 80 phần trăm nó xỉu thế này đó xỉu này tiếp tục cho anh em vẫn giữ xỉu này đó một ba ba tiếp tục vẫn giữ xỉu một ba năm đúng không anh em tiếp tục chén này chén này tôi lắc hơi mạnh một chút đấy, nhưng mà không biết nó có lên tài hay không nhưng mà nếu mà cái chén này để mà tôi kết thì à, tôi sẽ kết tài hơn là cái xỉu nhé đấy, vẫn là xỉu vì tại vì là cái, cái cái tay của tôi tôi lắc nhiều thì là tôi sẽ đoán được và tôi sẽ cảm nhận được cái cái, cái cái bộ hột ở trong nó sẽ đi như nào nhưng mà cái chén này thì là nó cũng sẽ hơi sai một chút đấy. không có gì là 100% cả anh em không gặp nhé tiếp tục 70 đến 80 phần trăm cái này nó sẽ là xỉu đấy, 334 đấy như cái này thì tôi đảm bảo với anh em luôn 7 đến 8 80 phần trăm đến 90 phần trăm là chén này nó lên tài đấy mở cho anh em này tài năm sáu sáu đúng anh em tiếp tục giữ tài cho anh em ba ba sáu ba bốn sáu bão ngũ bão ngũ anh em nhé bảy tám mươi phần trăm cái này vẫn là tài nhé mở cho anh em đó Đấy, trái này tiếp tục với anh em giữ tài anh em tiếp đó. một à, hai ba sáu đấy thì cái chén này nó đã về xỉu về xỉu nó báo báo tam đấy thì anh em à, theo dõi cái video này anh em biết rồi đấy cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em khi anh em đi lắc và cái bộ hột tài xỉu này nó quan trọng nhất nó chính là cái ờ, cái vượt qua được những cái thế hột khó chỉ bằng cái cách đắc bình thường của anh em thôi nhé thì cái bộ hột này nó đang rất là mới mới nhất 2020 mới nhất hiện tại bên cơ sở tôi anh em nhé Đấy, thì anh em đi cơ sở thì anh em cũng sẽ có rất là nhiều những bộ hột mà nó đáp ứng cho anh em đủ nhu cầu cho anh em đi lắc tài xỉu nhá đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nào xem video thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ và ủng hộ những video mới nhất bên tôi đăng tải lên chào anh em